chào tất cả anh em cái video này giới thiệu cho anh em và chia sẻ cho anh em cái cách lắc thế hột khó Đấy. thì cái thế hột khó là như thế nào khi mà anh em đi lắc tài xỉu thì có những cái thế hột nó rất là khó để cho anh em khi mà đang ở tài anh em lắc xuống xỉu nó rất là khó mặc định của những cái bộ hột hay là những cái thế hột khó đấy là khi mà anh em lắc ấy, nó sẽ mặc định của nó là ví dụ như mặc định nó lên tài hoặc là mặc định của nó xuống xỉu thì nó có 80 phần trăm là xuống tài hoặc là lên, uh, lên tài hoặc là xuống xỉu cho anh em rồi đấy thế nhưng mà ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em để uh, chia sẻ bớt cái nỗi lo sợ khi mà anh em đi uh, lắc tài xỉu mà anh em gặp những cái tiếng hột đấy anh em bị uh, tâm lý hay là bị phân tâm để cho anh em đi lắc nó không được hiệu quả đấy. thì những cái thế hột khó nó có rất là nhiều những cái dây hột mà để cho anh em lắc nó không lên được hoặc là nó không xuống được Đấy, nhưng mà ba cái thế hột chủ đạo và chủ yếu nhất khi mà anh em đi lắc mà anh em thường gặp phải đó là chính là cái thế hột à, hai ba năm thế hột 556 hoặc 665 à, thế hột 124 đó là những cái thế hột mà khó nhất trong khi mà anh em đi lắc tài xỉu à, đi lắc tài xỉu anh em gần cái thế hột đấy là anh em hay bị phân tâm anh em lắp nó sẽ không được hiệu quả đó và cái thứ hai nữa là anh em à, sử dụng những cái bộ hột à, bộ hột tài xỉu mà nó không được hiệu quả hay là những cái bộ hột tài xỉu mà chưa được làm qua đấy chưa được cân chỉnh sửa lại thì là anh em rất là khó anh em có thể lắp được những cái thế hột đấy nó về theo ý muốn của anh em đấy thì ngày hôm nay tôi uh, sẽ giới thiệu cho anh em ba cái thứ hột khó này ba cái thiếu hụt khó này và à, ba à, cái thiếu hụt này tôi lắc ba cái bộ hột tài xỉu 2020 bộ hột tài xỉu ở bên tôi đang à, cung cấp cho anh em đi lắc tài xỉu Đấy thì anh em nào mà thấy cái chia sẻ của tôi này nó hay thì à, anh em muốn sở hữu cái bộ hột hay là muốn tìm hiểu thêm cái cách lắc à, cách lắc thế hột tài xỉu khó này thì à, anh em cứ alo cho tôi số điện thoại trên màn hình nhé Vậy thì ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em tôi sẽ thử cho anh em như thế nào để anh em có thể lắp được cái à, thế hột khó này nó đi theo ý muốn của anh em nhé thứ nhất là cái à, thế hột 556 này hoặc là 665 đây là những cái thế hột mà rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi đã từng mua cái bộ hột của tôi và gọi điện cho tôi đấy vì sao mà lên những cái tiếng hột này mà anh em lắc không thể nào mà xuống được xỉu đấy, không thể nào mà xuống được xỉu thì uh, nếu mà như cái bộ hột thường thì là anh em lắc sẽ không bao giờ về xỉu được đấy đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là cái bộ hột này bên tôi đã chỉnh sửa cân chỉnh lại anh em lắc à, nó sẽ về rất là ít cái thế hột khó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là anh em lắc theo đúng cái cách của tôi chia sẻ cho anh em thì là anh em sẽ lắc được cái bộ hột này nó theo ý muốn của anh em nha đó thì uh, cái thế năm năm sáu vừa rồi là tôi lắc về sao nó về xỉu Đấy, về sao nó vì sao nó về xỉu đây tôi sẽ lắc lại cho anh em vẫn năm năm sáu đúng không nhưng mà tôi lắc vẫn là bình thường vẫn cách lắc như vừa rồi thì là nó sẽ lên tài Đấy, nó sẽ lên tài cho anh em 80 phần trăm là nó sẽ lên tài mặc định của nó rồi đó đúng không cái mặc định của nó lên tài rồi Đấy, thì uh, anh em nào mà muốn uh, tìm hiểu được cái cách lắc mà anh em lắc được cái những cái thế hột này những cái thế hột khó này mà nó về theo ý muốn của anh em thì anh em cứ alo tôi có số điện thoại đấy nhá đây tôi sẽ lắc cho anh em về xỉu này 80 phần trăm về xỉu lệch lại hoàn toàn so với cái ban đầu 234 Đấy, đúng không em tiếp tục là cái thế hột 235 này thế hột 235 này anh em đi chơi cũng rất là nhiều anh em Đấy, rất là nhiều anh em gặp phải cái hột này mà anh em ờ, bị phân tâm phân tâm lý anh em không lắc được nó về tà nó về xỉu Đấy. khi mà anh em lắc bình thường như này thì là 80 phần trăm đến 90 phần trăm nó sẽ lên tài cho anh em như thế thôi hai ba năm này đó đúng không đấy nhưng mà khi mà sử dụng cái bộ hột này và cái cách lắp của tôi thì là cái bộ hột này nó sẽ đi theo ý muốn của anh em đấy. đi theo ý muốn anh em là cái chén này thì là bắt buộc anh em phải giữ xỉu rồi đúng không thì là anh em cứ lắp bình thường như này thôi kể cả lắp bình thường hay là cách, cách giữ tài giữ xỉu bên tôi thì là nó sẽ vẫn về xỉu nhá mở cho anh em này đó đúng không đó, đấy là đây là cái à, thế hột thứ hai và thế hột cuối cùng đó chính là 124 cái thế 124 này là cái thế hột cũng khá là khó cho anh em nhá khi mà anh em lắp bình thường này tỷ lệ lên tài của nó lên 90 phần trăm đó lên tài 90 phần trăm đúng không thế hột này cực kỳ khó luôn cho anh em đấy đó lại lên tài đúng không đấy, nhưng mà cái sử dụng cái bộ hột 2020 này và cái cách lắc thì là anh em sẽ lắc được cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em nhá 80 phần trăm ngược lại hoàn toàn so với cái ban đầu đó là giữ xỉu cho anh em này đấy 123 đúng không đi 1 phần 2 thôi lắc lại cho anh em này hai hai ba đó đây chính là ba cái đánh hột khó đấy thì à, anh em nào mà muốn à, sở hữu cái bộ hột mà nó đi theo ý muốn của anh em hay là những cái cách lắc những cái cách lắc của thế hột khó này thì anh em cứ alo cho tôi đấy, và anh em à, muốn sở hữu cái bộ hột bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu nó mang lại những cái hiệu quả mang lại những cái hiệu quả cao cho anh em thì là anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại này nhé Đấy, thì video này tôi chia sẻ cho anh em cái cách lắc thế hột khó để cho anh em đi lắc tài xỉu anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng thì video này tôi làm đến là hết chào tất cả anh em anh em xem video thì đăng ký kênh chào anh em